Dạ, con xin kính chào thầy và kính chào cả lớp. Dạ, xin kính mời thầy Phúc mình kinh trước khi vào lớp. Kính chào thầy Kinh, thân chào cả lớp. Xin mời tất cả trang nghiêm thân khẩu ý cùng thực hiện phần nghi thức trước khi học Pháp. sa ca Kame charupe, shirishikaratate, chantalike vimanete, rate jagate, tarwanagane, gehawatapnikate fukma, jayantu dewa, jalatala wisame, yakarang tapbanaga tanta, sang tike yang Muniwara Wachanam Satabobe Sunatu Dhammasavanakalo Ayam Phadatta Dhammasavanakalo Ayam Phadatta Dhammasavanakalo Ayam Phadatta Buddha Ratana Panama Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tisara nena Buddhang saranang gacchami dhammam saranam gacchami sangham saranam gacchami Nudiyam vibhutam saranam gacchami Nudiyam vithammam saranam bi Nudiyam visangham saranam gacchami Tadiyam vibhutam saranam gacchami tati yambi tamang saranang gacchami tati yambi sangkang saranang gacchami Pancasilani Eka Banati patas Weramani sikapadang samadhyami di, Adinadana Weramani sikapadang samadhyami di. Kame cara wiramani sikha padang samadhiyami jato wada wiramani sikha padang samadhiyami ban curame raja macapama datana wiramani sikha padang samadhiyami dhamma dasana ya janagata Brahmachalokkatibati sambati Katang chali antivarang adya chatha santita Satta parachakkhachatika Nisetu dhammang adukkam pimang pacham Sathamma virin vinadal chakayam Sutang cha bantang Afidhamma chammang Cô ta dành cha tu sắc cha đành đằng pháp bồ tha này về parisa yamache wang sambati brahma bhagavantam aya chatta tunhi phagwena tam bhutto karunyena thiva satyatanna uthaya padena migadaya tatto gato banja vakya dayum dạ, 尼耶阿曼维耶斯坦乜道得道，不負啲什麼道。阿努那ธรรมเดชานังมาควัสสานิเนเสสิสตานังอาทาสิทาตังเตนะสาธุอโยพันเตเดเสตุธรรมเดชานังสบายิทาปริสายะอังกัมปมพิกาตังเล nam mô tha nhã nam mô tham ma nhã nam mô sanh khà nhã tập thể học viên lớp vì pháp cơ bản xin trang nghiêm thần khẩu ý thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính cùng tại thế hay đã quá vãng đang có công truyền bá giảng dạy giáo pháp nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh được nhân lành gây dựng các lớp học vi pháp sự soạn giảng công phu phương pháp giảng dạy sinh động dễ hiểu cách đặt câu hỏi để học viên nhớ bài học tất cả những sự chia kiên trì chịu khó đó sẽ là duyên lành đem lại quả sức khỏe trí tuệ sự an vui và tinh thần mãn về pháp học lẫn pháp hành trời kinh ban tổ chức lớp học xin cổ vũ sự có mặt không bỏ buổi tinh thần học pháp năng nổ chăm chỉ nghiêm túc kiên trì và tha thiết của toàn thể thiền bạn trong luật để duy trì lớp học cho đến hôm nay nguyện cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp nghe pháp sẽ mang lại quả an vượt thoát phiền não không bị rơi vào uống được sự tiến hóa trong pháp học và thành tựu chánh trí cho cả lớp kính thưa thầy hôm nay là ngày chủ nhật ngày 9 tháng 4 năm 2000 2023 là tiết học thứ 194 của lớp vi pháp cơ bản. Lần trước đã học tới à, câu 2 các pháp hữu nhân. Phần nghi thức trước khi giờ học đã xong. Kính mời thầy quan hỷ lên lớp. Xin chúc cho cả lớp có thể buổi học với nhiệt chánh niệm và lợi lạc. nam mô bích thầy á nam mô thầm ma á nam mô sanh khai á à, kính chào tất cả quý vị trước khi bảo học chúng ta cùng nhau chắp tay đánh lễ tam bảo tóm tắt Arahang Samma Sambuddho Phagawa Buddhang Phagawantang Avivade Mi Swakhato Phagavata Thammo Thammang Namasami Sapatipano Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Sama Sambuddhamatulang Sasatamang Anutamang Aviwariya Phasya Sang Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Sẽ nói về những gì chứa định trong vi diệu pháp. À, Nam mô Thầy Giác, à, Nam mô Thầy Giác, Nam mô Sang Giác rồi nay à, à triều coi à, ai lên đọc được cái, cái bài học vừa rồi đó là nay mình vô đọc cái chủ đề trước thôi ha đọc chủ đề về tam đề đề thiện Ê, tam đề à, nhân là hữu nhân này đọc ba cái đó ha à, xong cái đọc là cái bài học tuần rồi xong rồi mình vô học luôn đi cho nó nhanh thành thử nhanh chút xíu thôi bớt thời gian ừ, kéo dài quá tuyệt rồi dạ đó vâng lại con này ạ. rồi hai điều đọc luôn đi đọc ba cái tam đề rồi xong cái đọc cái bài từ rồi dạ tam đề thì ờ, thì rồi ý ông ơi xong <laughs> nhị đề chứ không nhị đề dạ dạ <laughs> dạ dạ lộn lớp kia dạo này đầu óc lộn xộn không Dạ thưa thầy, con ờ, xin hỏi là con đọc lại phần ờ, tổ nhân rồi bài học cái ừ, tuần rồi hả thầy? Đúng rồi, đúng rồi hả? Đọc cái sơ, sơ lược cái này thôi rồi đọc cái từng bài học tuần rồi rồi mình vô học luôn. Dạ dạ. Đầu đề nhị. Dukkamatika. 100 đầu đề nhị. Sata Dukkamatika. Phần tổ nhân thì tu gốc chá cá có sáu một các pháp nhân các pháp phi nhân hệ tu tham mà na hệ tu tham mà hai các pháp hữu nhân các pháp vô nhân sa hệ tu ca tham mà na hệ tu ca tham mà ba các pháp tương ưng nhân các pháp bất tương ưng nhân hệ tu sambayutta mà hệ tu vipayutta mà bốn các pháp nhân và hữu nhân các pháp hữu nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma sa hề tu ca cha, sa hề tu ca chê quá tham ma na cha hê tu năm các pháp nhân và tương ưng nhân các pháp tương ưng nhân mà phi nhân hê tu chê quá tham ma hê tu sambayutta cha, hê tu sambayutta chê quá tham ma na cha hê tu sáu các pháp phi nhân mà hữu nhân các pháp phi nhân và vô nhân na hệ tu khổ pa na tham ma sa hệ tu cà bi na hệ tu cà bi Buổi học thứ 193 Phần 2 Các pháp hữu nhân Các pháp vô nhân Sa hệ tu ca tham ma Sa hệ tu ca tham ma Hai nhỏ Các pháp hữu nhân Sa hệ tu ca tham ma Nhân có sáu là tham, sân, si Vô tham, vô sân, vô si Còn tâm thì tâm bất thiện có 12 tâm tâm thiện uh, tâm đại thiện năm thiện sắc giới bốn thiện vô sắc giới và 20 tâm đạo tâm quả có 8 tâm 8 tâm đại quả năm quả sắc giới bốn quả vô sắc giới và 20 tâm quả siêu thế <clears throat> tâm duy tác có 8 tâm duy tác dục giới tình hảo năm tâm duy tác sắc giới và bốn tâm duy tác vô sắc giới ở tâm sở thì à, có 52 tâm sở nhưng mà loại trừ nhân si trong hai tâm si về các pháp hữu nhân tính theo năm uẩn thì có bốn uẩn như sau về sắc uẩn thì không có nhân về thọ uẩn thì tâm sở thọ hợp với các tâm hữu nhân về tưởng uẩn thì tâm sở tưởng hợp với các tâm hữu nhân về hành uẩn thì còn 50 tâm sở còn lại hợp với các tâm hữu nhân thì là vẫn là trừ ra hai tâm sở si hợp với hai trừ tâm sở si hợp với hai tâm si um, thức vẫn thì à, gồm các tâm hữu nhân là 121 tâm trừ cho 18 tâm vô nhân các tâm hữu nhân tính theo 12 xứ thì có hai xứ như sau nhãn xứ thì không có nhân nhĩ xứ cũng không có nhân tỷ xứ là cũng không thiệt xứ là không có nhân phân xứ là không nhân thì ý xứ thì à, đây là gồm 103 tâm hữu nhân còn tổng 121 tâm trừ cho 18 tâm vô nhân thì sắc xứ thì cũng không nhân sinh xứ cũng không có nhau chính khí xứ cũng không có nhân vị xứ cũng không có nhân xúc xứ cũng không có nhân thì pháp xứ thì có 52 tâm sở hợp với các tâm hữu nhân mình cũng trừ ra tâm sở si hợp với hai tâm si thì các pháp hữu nhân tính theo 18 giới thì có hai giới về nhãn giới thì cũng không có nhân nhĩ giới cũng không nhân tỷ giới cũng không có nhân thiệt giới ở không có nhân thân giới không sắc giới không tinh giới không khí giới không thủy giới không xúc giới không nhãn thức giới không có nhân nhĩ thức giới không tỷ thức giới không chịu thức giới không thân thức giới không về ý giới cũng không vì ý giới là làm các tâm công nhân là tập một tâm các ngũ môn và hai tâm tiếp thâu về pháp giới thì có được năm hai tâm sở ừ, vẫn loại trừ tâm sở si hợp với trong hai tâm si về ý thức giới thì có được 103 tâm hữu nhân là 121 tâm trừ ra 118 tâm hữu nhân các pháp hữu nhân tính theo tứ diệu đế thì có ba đế Vâng, là có nhân thứ nhất là về cổ đế thì uh, có 63 tâm hữu nhân hiệp thế gồm 12 tâm bất thiện 24 tâm dục giới hữu nhân 27 tâm đấu đại cộng với 51 tâm sở ừ, từ đi tâm sở tham đi tâm sở tham là tính theo à, tập đế và vẫn trừ đi tâm sở si hợp với hai tâm si tập đế thì uh, có tâm sở tham diệt đế không có lấy tính vào vì đế là niết bàn đạo đế thì có tám chi đạo hợp với tâm siêu thế um, về ngoại đế thì uh, có 20 tâm đạo siêu thế và 28 tâm sở yeah, à, 28 tâm sở đó là 13 tâm sở tự tha và 25 tâm sở tịnh hảo trừ đi tâm sở bi và tâm sở tùy hỷ và trừ luôn tám chỉ đạo đã tính trong phần đạo đế và 20 tâm quả siêu thế à, hợp với 36 tâm sở thì 36 tâm sở gồm có 13 tâm sở tờ tha và 25 tâm sở tình hảo trừ đi tâm sở bi và tâm sở tùy hỷ dạ vâng, con đã đọc xong nội dung bài của tuần trước ạ dạ, kính tri ân thầy Đây, xa thớt xa đó à, giờ mình tới vô phần B nha. các pháp vô nhân lấy lấy bài mới luôn các pháp vô nhân rồi bằng điều này ha cho anh em sao nhỏ xíu rồi đều ra cho nó anh chụp thì rồi được rồi quý vị thấy không vậy alo rõ ha khoảng điều rõ ha rồi bây giờ các pháp vô nhân đây ý trong đây muốn nói là những cái pháp nào mà nó không có nhân thì đó được gọi là các pháp vô nhân thì bây giờ mình nhìn bên bản điều này à, bây giờ à, sắc pháp là hữu nhân hay là vô nhân là mình biết không rồi, tâm sở như thế nào ha rồi à, tâm như thế nào rồi bây giờ quý vị nhìn, nhìn bản điêu rồi bây giờ mình mới tính ra à, các pháp vô nhân là như thế nào ha thì bây giờ người ta cho à, biết là những cái pháp vô nhân á, để mình tính ra là trong cái phần tâm là mình biết là có bao nhiêu pháp gọi là vô nhân rồi đâu mời ai lên à. lên rồi, mời đức minh lên ngay dạ con chào thầy à, con xin à, trình bày các cái cái pháp vô nhân pháp vô nhân nó gồm có 18 à, tâm vô nhân 10 à, theo con là 13 sớ tự tha trừ ông dục đi ông dục là ông, ông có cái cái cái nhân tham rồi à, si hợp với hai tâm si rồi 28 sắc pháp bên niết bàn đó là các cái pháp vô nhân dạ con trình bày xong rồi thầy các pháp rồi, không? rồi là còn ai đóng góp thêm không ai đóng góp thì nào rồi chánh tâm rồi chánh tâm lên nói thôi dạ <clears throat> còn trước hết con xin ờ, kính đến lễ ba ngôi tam bảo con uh, kính đến lễ các quý sư và quý cô từ nữ à, con kính chào thầy kinh và con kính chào cả lớp <clears throat> thì à, nói về phần các pháp vô nhân tức là những pháp à, không có các nhân phối hợp thì không có các nhân phối hợp á, thì nếu tính nói về phần tâm á, thì là có 10 tâm 18 tâm vô nhân 18 tâm vô nhân ừ. còn uh, nếu nói về à, còn tâm sở á, thì có 12 tâm sở phối hợp trừ cho dục là vì dục nó không có phối hợp trong 18 tâm vô nhân thì nên uh, à, trừ trừ dục và 28 sắc pháp và ô còn còn thiếu nữa à, Di trong cái tâm sở đó, đó là có à, tâm sở si à, à, máy, à, tâm sở si trong tâm si tự vì à, nếu mà tâm sở si mà nó là nhân nhưng mà nếu mà nó phối hợp trong tâm sở à, trong tâm si thì nó chính là nhân mà nó nó đi trong tâm si thì nó không phải là nhân thì ờ, thì trừ cái đó luôn là trừ hai tâm si trong cái hai tâm si tại vì si mà nếu mà nó trong sở si mà nó đi với trong tâm si á, thì nó nó đã nó là không phải là nhầm đó là cái đó và kế tiếp nữa là 28 sắc pháp thì nó không phải là nhân và kế tiếp là niết bàn dạ yeah. Dạ, con xin hết là từ đây à, xa thứ xa thứ à, vậy là mình về các pháp vô nhân á, mình mình nói về tâm á, thì chúng ta lấy được 18 tâm vô nhân nói vậy ha 18 tâm vô nhân rồi tâm sở thì tâm ghi với tâm đó chứ rồi ờ, tâm sở là 12 tâm sở phối hợp ha, trừ dục ha tâm vô danh tối đa có 12 tâm sở thôi trừ tâm sở dục rồi sắc pháp cũng là vô danh luôn ha. sắc pháp là nguyên nhóm sắc pháp này ha sắc pháp vô nhân rồi niết bàn cũng vô dân luôn rồi như vậy nhìn ờ, qua vấn đề này ha mình thấy rõ ràng được ờ, được uh, show ra hết cho mình biết những cái loại nào là vô nhân ha rồi bây giờ các pháp vô nhân tính theo đây ngày chấm năm quận ha. thì đối với cái, cái, cái pháp vô nhân mà tính theo năm quẩn tức là sắc quẩn là mình ăn đều để sắc quẩn ha thọ quẩn là tâm sa thọ tưởng tưởng hành quẩn là 50 trăm còn lại và thức quẩn là tâm rồi như vậy thì đối với các pháp vô nhân mà tính theo năm quẩn thì chúng ta cần phải thực hiện như thế nào mai hai giơ tay tình nguyện về rồi mời đứng lên xa thử xa thử Dạ, con thưa thầy, cái phần tâm sở còn thiếu ờ, si hợp tâm si. À, quên. Ghi thêm cái, cái, xuống dưới luôn, cái xuống thêm câu riêng, cái câu riêng dưới chóc được nè dưới chóc được. Đó. Tâm sẽ si trong ờ, hai tâm si, từ tâm sẽ si tại dính tâm Jesse nó là nhân ra thì nó không không lấy nó ha. dạ con chào thầy con dạ. kính chào từ con chào các vị cô tu nữ à, cùng đạo tràng con à, xin trình bày cái này thì à, cái pháp minh này tính theo năm quẩn thì có năm quẩn đủ hết sắc quẩn thì có 28 sắc pháp trong thạo quẩn thì có trong có số 12 sở hữu tự tha nó có thọ quẩn tưởng quẩn à, hành quẩn này có 10 cái sở hữu tự tha à, à, thì mà trừ hai cái à, và hai và cái tâm si trong cái phối hợp với hai hai tâm canxi à, sở hữu si trong phối hợp hai tâm canxi rồi thức quẩn thì có 18 cái tâm vô nhân thành ra các cái pháp vô nhân nên năm quẩn nó đều có đủ dạ con trình bày vậy hết thầy rồi à, ờ, có ai muốn lên nói thêm nữa không à, là... rồi mời quỳnh ba phúc vâng, xin đang ờ, lặp lại để ờ, nhớ nhớ bài kỹ hơn về cái tất cả các pháp pháp vô ngang thì xét theo năm quẩn thì có thứ nhất là sắc quẩn tức là 28 sắc pháp à, cái đến là thọ quẩn tức là cái sở hữu thọ hợp với ờ, các tâm diệu nhân ba là tưởng quẩn tức là sở hữu tưởng hợp với các tâm diệu nhân bốn là hành quẩn tức là tâm si hợp với hai si hai tâm si và mười sở hữu tự tha hợp với tâm diệu nhân năm tức là phần thức quẩn tức là các tâm diệu nhân xin hết rồi rồi già vỡ già vỡ ha À, cô, à, cô cô nhung có muốn đóng góp gì thêm cô nhung dạ về uẩn thì à, các bạn cũng nói hết rồi uẩn nó sắc uẩn là 28 uh, sắc pháp thọ uẩn là sở hữu thọ hợp với 18 tâm vô nhân còn tưởng uẩn là sở hữu tưởng hợp với 18 tâm vô nhân còn hành uẩn là sở hữu 10 sở hữu tự tha trừ dục thọ và tưởng hợp với 18 vô nhân và si hợp tâm si thức uẩn là 18 tâm vô nhân và còn cái ngoại uẩn là nít bàn nữa à xa thớ xa thớ rồi bây giờ ha mình sắc vững là mình dòm lên bảng bảng nêu mình thấy sắc vững không à, sắc vững thì là thuộc về vô nhân à, thì nó lấy vô sắc vững thì mình có được 28 sắc vững thuộc về vô nhân lấy hết ha rồi thọ vẫn là tâm sở thọ quý vị lên tâm sở thọ đi tâm sở thọ à, đó là ngay đó ha tâm sở thọ à, hợp với những tâm vô nhân ha à, thì tâm sở thọ hợp với tâm vô nhân rồi tưởng vẫn là tâm sở tưởng tưởng đó tâm sở tưởng ngay đó ha tâm sở tưởng hợp với tâm vô nhân rồi hành ngưỡng hành ngưỡng là đây mình lấy ra đây chỉ là chỉ lên vấn đề hành ngưỡng đối hợp với tâm vô nhân thì mình lấy được bao nhiêu cái cái, cái tâm sở chút có là không trừ thọ tưởng ra không còn lại là từ hành quyền tác ý tầm tứ thắng giải cần hỷ dục bỏ dục ra luôn ha. thì như vậy là mình còn lại là mình trừ cái thọ tưởng ra là mình thọ tưởng dục ra là mình còn lại là 10 còn 10 tâm sở thọ tưởng dục ra rồi còn 10 tâm sở ha bởi vì ta, những cái tâm sở kia không không có tính vô được cái tâm sở kia nó, nó, nó cũng là hành quẩn nhưng mà nó có trong những tâm hữu nhân là không có tính ra được rồi thức ừ. thức quẩn mười tâm sở tạo tha gọi là <laughs> ghi là đúng rồi ghi rõ là triệu rồi thức vẫn thức vẫn rồi thức vẫn là bên quyền giống ờ, ờ, cái cái bộ nhân này ha tức quận là 18 tâm vô dân lấy hết luôn rồi xuống dòng đánh vào thị đồ dòng tâm si hợp với tâm si lấy ra luôn ha tâm tâm sẽ si hợp với tâm si đó là các pháp vô nhân mình tính theo năm quẩn à, ờ, các các gì khác ờ, nắm được bài mà alo An Viên nắm được bài không? An Viên đâu rồi? Thầy cái cái tâm sở si hợp với hai tâm si này nó nằm trong cái quẩn nào thầy? nằm trong hành quẩn. Hành quẩn đó nó bên ờ, hành quẩn nó, cắt cắt cái phần dưới tâm sở si hợp hai Để tâm si lên hành quẩn đó. Yeah. Dạ. dạ nắm thầy ơi. Nắm ra ok, giỏi yeah. Dạ. quá à, dạ, gì đó cô Helena dạ thưa thầy con chỉ còn chưa có nắm được nhưng mà con theo học thưa thầy à, dễ mà nên đi rõ rõ cho sắc uẩn thọ uẩn tưởng uẩn hành uẩn á thức uẩn rồi như vậy là, lặp lại là trong các pháp vô nhân tức là những cái pháp nào mà nó không có nhân là nhân tham nhân sân nhân si nhân vô tham vô sân vô si đó là các pháp mà, mà nào mà không có sáu nhân đó đó à, nếu mà tính theo năm quẩn năm quẩn mình có sắc quẩn nè thọ quẩn nè tượng quẩn hành quẩn và thức quẩn năm quẩn đó thì bây giờ các pháp mà không có nhân tính theo năm quẩn này thứ nhất là sắc quẩn sắc quẩn là 28 sắc pháp này cô để mấy gì khác mới cũng để nè là 28 sắc quẩn này nó, nó thuộc về vô nhân tức là nó đâu có nhân trong đó đâu nó là sắc mà nó đâu có tham si với tham si đâu à thì về cái sắc quẩn là mình lấy vô được không có đủ không 28 năm nhân rồi thọ quẩn tức là tâm sở thọ là cái tâm sở thọ nãy nó xúc thọ tưởng tư chứ hành mọi người cái về tâm sở đó thì mình lấy cái tâm sở thọ là là thuộc về thọ quẩn hợp với những cái tâm vô nhân đó là tâm sở luôn là đồng sanh với tâm ha thành ra thọ quẩn là tâm sở thọ hợp với tâm vô nhân thì được gọi là à, các pháp vô nhân rồi pháp vô nhân rồi tưởng vững là tâm sở tưởng cái tưởng bên đây bên bên tâm, sở đây nè cái gì mới để mấy cái này à, xúc thọ tưởng đó cái tưởng nó cái thứ ba đó à, tưởng, tưởng nó hợp với tâm vô nhân luôn thì nó là pháp vô nhân hợp với tâm vô nhân rồi hành quẩn là 10 tâm sở tà tha là trừ thọ tưởng nãy mình tính rồi ha thọ tưởng ra là sắc thọ tưởng đó bây giờ mình lấy trừ cái thọ tưởng ra à, rồi trừ cái tâm sở dục tâm sở dục không có mặt trong tâm vô dân thì như vậy hành quẩn là mình trừ ra được ba thằng thọ tưởng và dục bởi vì tâm sở tà tha là quanh vòng cái tâm sở tà tha là nó gồm có 13 tâm sở quanh vòng cho bà con thấy được mà có cái viết là cái viết mỗi lần có cái viết mình làm dễ thấy 13 ờ, con sẽ trừ ra cái đó còn lại là 10 là thuộc về hành quẩn à, những cái tâm sở như là 14 tâm sở bất thiện 25 tâm sở tình hạ mấy cái đó nó không có nằm trong tâm yêu nhân được ha à, nó nằm trong những cái tâm hữu nhân à, thành ra hành quẩn thì mình lấy được 10 tâm sở tha trừ thọ tưởng và dục rồi riêng cái tâm sở si á, tâm sẽ si là nghe đây nè tâm sẽ si là mà chỉ vô tâm sẽ si à, tâm sẽ si đó khi mà nó hợp với tâm si á à, thì nó là nhân rồi thì nó đâu phải là dấu nhân à, nó, tâm sẽ si hợp hai tâm si ý anh tâm sẽ si hợp tâm si nó chính nó là nhân thì nó, nó được xếp vô cái nhóm gọi là vô nhân à, nó không có nhân nào chung với nó hết thì tâm sẽ si hợp hai tâm si à, mình cũng tính là vô nhân luôn xếp vô luôn rồi thức quẩn là 18 tâm vô nhân gồm 18 tam nhân lại luôn tính là thức quẩn luôn là 18 tam nhân anh. dạ thầy ơi cho con hỏi là uh, tâm sở si hợp với hai tâm si thì là tính tính là vô nhân phải không thầy đúng rồi tính là vô nhân đó đúng rồi nhân. nhưng mà vậy sao ở trên cái phần mà các pháp vô nhân tính trong tâm sở thì lại ghi là trừ cái tâm sở si hợp trong hai tâm si ra thầy là cái cái phần ở, ở trên là là trừ nó ra hả thầy nó là các pháp vô nhân mà nhân si trừ hai tâm si là vô nhân vậy là tâm sở nó chỉ có 12 tâm sở tự tha trừ dục thôi rồi trừ tâm si trừ trừ tâm không si. không không trừ ra được bởi vì tâm sở si nó có mặt trong tâm tham tâm sân luôn nó có mặt trong những cái tâm kia nó đừng có trừ mà là và và tâm sở si tại thấy đi và... trừ nữa chữ lại trừ ơi à bây giờ ghi cho nó thiệt lòng tâm sở si hợp hai tâm si với lại ở dưới sắc ẩn ghi 28 sắc pháp đi chứ ghi 28 sắc vô nhân mọi người không hiểu đâu à, ghi... <laughs> người mới không hiểu được hai chấm thêm dấu hai chấm là vô nhân để người ta hiểu à, ghi lại cho rõ lại cho mới nhìn vô đọc cái rối luôn ở đây mình còn thiếu ngoại uẩn đó thưa thầy à, ghi dạ, thêm nó lên dạ. ghi, ghi thêm cái này lên ghi ngoại vẫn giờ rồi, rồi nước bạn nước bạn là, là, ngoại vẫn rõ chưa coi đọc lại sơ sơ có gì coi lại có, có thêm chứ thêm bớt gì nữa cho nó rõ là giữ làm thành bài tài liệu luôn ha rồi ha rồi bây giờ tới 12 xứ nè nãy là năm vẫn giờ tới 12 xứ nè xíu ờ, kéo cái, cái bạn nêu kéo bạn nêu lên coi là chút xíu cho thấy không thấy à rồi đó 12 xứ thì mình có là nhãn xứ đâu chỉ coi nhãn xứ nhãn xứ đó nhãn xứ nghe đó là thần kinh nhãn đó là, là tinh nhãn đó nhãn xứ chỉ xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ năm ờ, xứ năm cái thần kinh ha rồi sắc xứ thinh xứ khí xứ vị xứ xúc xứ xúc xứ đâu đất lửa gió là xúc xứ ha. đất lửa gió rồi nó xúc xứ là, ờ, là, là tính ra là đương như là 10 xứ rồi phải không rồi ý xứ và những cái tâm ý xứ là tâm ha rồi pháp xứ à, là à, tâm sở sắc pháp để bàn ha là, là sắc tế để bàn ha là pháp xứ rồi như vậy chúng ta đã có được một số cái thuộc về 12 xứ để làm nền ha thì bây giờ với các pháp vô nhân này đó, thì 12 xứ này có được bao nhiêu xứ 12 xứ có được bao nhiêu xứ ai là này Nguyên nhân rồi, nguyên nhân lên coi. Thứ hai 11 xứ. Thầy ơi, con đi làm mà thầy ơi, sorry. Con đang là ok, rồi. Rồi ai mới nói gì tôi nghe hai tiếng ai ơi. Giờ 11 xứ thưa thầy. 11 xứ. Vô nhân. 12 xứ thầy. Rồi, cô tôi nữ nói 11 xứ, à, Đức Minh nói 12 xứ yeah. Dạ. trừ pháp xứ ra tại vì pháp xứ là hữu <laughs> nhân đủ 12 xứ à, ai mới nói nữa cô dự thiện hả thầy con nói là 10 xứ hả thầy dạ yeah. <laughs> 10 xứ rồi cái 10 cái 11 cái 12 rồi mời là ba quầy của nó phút này bao nhiêu xứ rồi đúng không 12 xứ thì ờ, nó có đủ rồi có đủ ha tại sao ờ, đâu mình giải thích cho người nghe sắc xứ nhĩ xứ thinh xứ tỷ xứ khí xứ thiệt xứ vị xứ thân xứ xúc xứ tức là 10 cái xứ 10 ờ, cái xứ đó là mấy cái sắc, đó, sắc tô đó. 11 tức là ý xứ tức là các tâm vô nhân 12 là pháp xứ tại vì pháp xứ đó là tâm sở sắc tới và niết bàn đó, thì nó cũng có luôn nó là si hợp hay tâm si nè rồi 12 sở hữu tự tha hợp với tâm duy nhân nè sắp tế và niết bàn thì nó là đủ 12 xứ xin hết à, xà thứ xà thứ còn ai muốn nói nói cho rõ ràng con lành cho bà con hiểu rồi là đi ra từng cái thầy mới dễ theo thầy dạ. rồi mời cô à, mời gì đó cô linh rồi cô linh thì linh là lên nói tới nghe dạ dạ con xin nói là à, 12 xứ con theo con thì là 12 ờ, xứ là pháp ờ, pháp ờ, vô nhân luôn ạ à. thì thứ nhất là nhãn xứ nhãn xứ thì là không có nhân nhĩ xứ cũng không có nhân tỷ xứ không có nhân thiệt xứ không có nhân thân xứ không có nhân à, sắc xứ không có nhân thân xứ không có nhân khí xứ không có nhân vị xứ không có nhân à, rồi à, xúc xứ không có nhân ý xứ ý xứ thì nó cũng không có nhân tại vì ý xứ nó là uh, uh, hai ngũ môn với hai tiếp thông thì là đó là tâm vô nhân chứ cũng không có nhân còn ờ, pháp xứ thì là nó nó có trong đó nó có uh, uh, niết bàn là không có nhân rồi uh, 16 sắc 16 sắc tế cũng không có nhân với lại uh, 46 tâm sở là trừ ra 6 cái uh, cái cái uh, trừ 6 cái nhân uh, tham sân si với vô tham vô sân vô si là còn 46 tâm sở cũng không có nhân cho nên tính ra là 12 xứ là không có nhân ạ. À. Dạ con xin hết à. Rồi sao thứ Rồi là có ai thêm không? Mời ai bổ sung thêm coi. Dạ thưa thầy cho con thử à. Rồi rồi mời. Dạ thưa thầy trong 12 xứ này á, thì à, có đủ 12 xứ là do có sắc pháp cho nên là có đủ các cặp ờ, nhãn nhị tỷ thiệt thân thì có à, à, nhãn xứ à, nhị xứ tỷ xứ thiệt xứ thân, thân xứ và sắc xứ thinh xứ khí xứ vị xứ và xúc xứ riêng ý xứ thì đó là có 18 tâm vô nhân tại vì ý xứ đó là có 89 hoặc 121 tâm nhưng mà trong này do là à, mình học các pháp ờ, cho nên mình học các pháp vô nhân cho nên ở trong cái phần trên phần tâm có 18 tâm vô nhân thì phần ý xứ này sẽ có là 18 tâm vô nhân à, pháp xứ thì gồm có à, sắc tế niết bàn niết bàn cũng là vô nhân và 50 52 tâm sở cũng trừ giống như chỗ xế Thùy Linh hồi nãy có nói là cũng trừ đi sáu cái nhân À, tham sân si vô tham vô sân vô si thì uh, coi như là có đủ 12 xứ à. dạ đó là của con nếu có sai con nhờ thầy uh, dạy thêm mà con cảm ơn thầy rồi chào ước rồi mời hai bên gai con con bổ sung được không thầy con bổ ờ, sung đi bổ sung đi dạ cái um, ngay chỗ số 6 đó ý xứ nó là cái uh, kháng yên môn và hai cái tiếp thâu do đó nó là thuộc uh, vô nhân cái chỗ đó đó nó không có nhân còn chỗ pháp xứ là niết bàn là không có nhân 16 uh, à, sắc à, tế là không có nhân nhưng mà 52 cái tâm sở đó thì cái 10 cái uh, chỗ mà uh, ở phía trên đó là 13 trừ đi thọ tưởng với lại xúc cái đó nó có nhân còn lại là 10 đó là nó không có nhân còn cộng tất cả các ở dưới mà bất thiện với là tịnh hảo là nó có nhân trong đó do đó chỗ pháp xứ đó là vừa có nhân mà vừa ờ, không có nhân luôn đúng không thầy <laughs> rồi xuống rồi xuống rồi xuống luôn dạ <laughs> thầy cái chỗ ý xứ là à, anh tâm tính hồi nãy có nhầm không ạ ý, ý giới với là ngụ môn với hai tiết thâu à, là trật rồi tính giới hay ý xứ là ý xứ là ý giới là ý xứ là một trăm hai mươi là ý xứ là cái tâm dạ sorry đúng à, lộn tới lộn dạ, dạ, dạ là lộn vậy mới nhớ thầy không sao thầy dạ. rồi chờ tới ai bổ sung với thấy là giơ tay an nhiên vậy an nhiên cái an nhiên im ru thầy ơi con chưa hiểu gì thầy <laughs> à, mời cô Diệu Thiện cô Diệu Thiện uh, giỏi lắm nha mời cô Diệu Thiện coi dạ con kính lễ thầy con kính chào cả lớp dạ thưa có 12 xứ thì có đủ 12 xứ thì trong đó 10 xứ là cái 10 sa 12 sắc khô đó các bạn nói đúng rồi nhãn xứ nhĩ xứ tỷ xứ thiệt xứ thân xứ sắc xứ tinh xứ khí xứ vị xứ xúc xứ thì đó là là đúng rồi chỉ còn hai cái ý xứ và pháp xứ thì căn cứ vào cái cái bên trên là nãy chi pháp mà thầy đã nói á, thì ý xứ của nó chính là 18 tâm vô nhân còn pháp xứ tức là 12 tâm sở tự tha trừ dục si hợp trong tâm si 16 sắc tế và niết bàn dạ chị có bao nhiêu ý kiến xin hết À, xà thú xà thú câu dự thiện ha rõ ràng chính xác ha vậy ha dự thiện nói rõ nhất ha Ờ, cho Nguyễn là lộn bắt lộn cái chỗ tâm tâm sở rồi dạ dạ con thấy lộn rồi thầy lộn rồi dạ cảm ơn cô Dịch Thiện <laughs> vậy thì rõ, rõ, rõ ràng ha rồi bây giờ điều ờ, nó ghi ra quý vị thấy không ý xứ là ghi ra ghi ra điều đâu mất tiêu không ghi ra 18 thôi nhân rồi pháp xứ pháp xứ gồm có 16 sắc tế nào lấy hết ra 16 sắc tế là bao nhân ha 16 sắc tế niết bàn cũng vô nhân luôn ừ. rồi tâm sở hợp với các tâm vô nhân là là 12 tâm sở thôi rồi si hợp với tâm si tâm sở si hợp với tâm si là vô nhân rồi nó vậy thôi dễ ợt được không vậy không Ờ, dạ. Rồi, bây giờ 12 xứ xong rồi mình giải quyết tới 18 giới. 18 giới. tám giới đưa cái bảng 18 giới lên cho bà con ta coi luôn nhiều quá rối nha cái, cái, cái 18 giới có không trèo nhãn giới dĩ giới tỷ giới thiệt giới thân giới đó. đưa ra là à là 15 giới rồi nhãn giới là nằm ở đâu nhãn giới là thần kinh nhãn nha nhĩ giới tỷ giới thiệt giới thân giới rồi sắc giới thinh giới khí giới vị giới xúc giới là bên sắc pháp ha à, là nguyên nhóm bên đó ha bên đó à, đó rồi bây giờ 11 là nhãn thức giới dĩ thức giới tỷ thức giới thiệt thức giới thân thức giới tới 15 là nằm đâu đúng rồi xà thú rồi ý giới nè cái chỗ này nè ý giới nè biên giới là Khải Môn hai tiếp sau thế giới rồi ý thức giới là những cái tâm còn lại ha là ý thức giới ha rồi bây giờ à, ai lên tính dùm 18 giới này hay sao rồi mời An Quyên sang thấu xa thấu thầy con hỏi thôi chứ con không có trả lời được thầy. <laughs> thầy cho con hỏi cái à, tại sao kêu là giới vậy thầy <laughs> lại cái giới hạn ranh giới của nó nó thì nhãn giới nó có cái giới hạn riêng của nó dạ, sắc giới dạ, là một riêng à. dạ. rồi nhãn thức giới là một riêng rồi đức linh cho tay giải quyết 10 điểm coi đức linh đâu rồi dạ con chào thầy cái, à. cái này 18 giới đều có đủ hết đó thầy nhãn giới à, nhĩ giới tỷ giới thiệt giới thân giới sắc giới tinh giới khi giới vị giới xúc giới nó thuộc về sắc rồi thì nó nó không có nhân rồi cho nãy ở trên mình đã trình bày rồi nhãn thức giới nhĩ thức giới tỷ thức giới tiệt thức giới thân thức giới rồi trong cái đôi mà ngủ song thức nó cũng là thuộc cái tâm vô nhân luôn rồi cái ý thức giới nó thì ý giới cho nãy thì nói là có một cái kháng y môn với hai cái tâm à, tiếp sau nó cũng thuộc cái tâm vô nhân luôn không có nhân à, pháp giới thì à, pháp giới cho nãy đó thầy là nó có lên ờ, pháp giới pháp giới bên kia là ờ, người ờ, hai cái sở hữu tự tha à, một cái tâm si à, hợp với tâm si à, sở hữu si hợp với tâm si và 16 sắc tế niết bàn nó cũng không có nhân đó là thuộc là pháp giới còn ý giới là nó có 18 cái tâm uh, vô nhân ý giới thì trừ ra ba cái uh, nãy nói ý giới rồi cho nó pháp giới rồi giờ tới ý thức giới là có 18 cái tâm vô nhân trừ ba cái tâm của ý giới ra nữa thì nó còn có 15 cái tâm đó thầy dạ cô trình bày xong rồi thầy rồi ra thử còn ai bỏ túc nào alo Dạ thưa thầy con xin bổ sung rồi, à, rồi. chỗ của à, ý thức giới thưa thầy ý thức giới thì ở đây ờ, là 18 tâm hưu nhân trừ cho 10 cái ngũ sông thức ở trên và trừ cho ba ý giới cho nên chỉ còn lại có 5 thôi à là 18 trừ cho 13 còn có 5 dạ con đúng có rồi xà thử dạ, xà thử có đủ 18 xác. giới xà thử ha rồi chỗ ý giới thì ghi ý giới thì không ghi ra giới và kháng môn hai tiếp sau Tụi mình thấy cái, cái, cái vỏ sót phải không? Dạ con thấy là thầy con. rồi, rồi. xả thử dạ, thầy. Con xin lỗi thầy. thầy, khi mà mình mình nói 18 giới là nó có 12 cái xứ ở trên hả thầy cộng thêm cái thức nữa thôi phải không thầy sáu cái thức giới không thầy thì coi coi coi là coi giống không dạ, giống y chang cộng thêm cái phần thức <laughs> thì tám giới là nó theo vô nghĩa thức vô còn thành mười tám sáu thức chưa rồi để ý ý thức giới đúng chưa Long tâm vô nhân à đúng rồi ha cái, cái ý thức giới quý vị thấy được cái này không ý thức giới đó năm tâm vô nhân ghi năm tâm vô nhân là gì luôn đi cho nó rõ luôn đi năm tâm vô nhân và quan sát và quan sát một kháng y môn một yên cúng vi tiếu rồi như vậy là 18 giới là à, nhãn giới dĩ giới tỷ giới thiệt giới thân giới năm cái này thuộc về sắc pháp là nó thuộc về vô nhân là đúng không sắc giới thinh giới là sắc sắc giới là là, là bên sắc pháp luôn ha sắc giới thinh giới khí giới vị giới xúc giới bên sắc pháp luôn thì nó thuộc vô nhân luôn rồi nhãn thức giới là tâm nhãn thức là bên bên này ha bên bên bên tâm này bây giờ mình thấy ha tâm nhãn thức nè cặp nhà cặp nhãn thức nè nhị thức tỷ thức thiệt thức thân thức đó là nhãn thức giới nhị thức giới tỷ thức giới thiệt thức giới thân thức giới thuộc về nhóm bên nhóm tâm vô nhân thì nó cũng lấy được luôn ha tức là như vậy là mình lại lấy được là 15 rồi ha à, 15 giới rồi ha rồi 16 là ý giới ý giới là có kháng ngũ môn với hai cái tâm tiếp thâu phía bên tâm vô nhân đó kháng ngũ môn Ê, kháng ngũ môn với hai tâm tiếp thâu thì được gọi là vô nhân luôn ha thì nó xếp vô luôn lấy luôn ý giới là kháng ngũ môn hai tiếp thâu rồi ý thức giới trước đi ha ý thức giới là năm tâm vô nhân còn lại tức là trừ cái cái mười cái cái thức nãy đó à, ngủ sân thức á nhãn nhĩ tỷ thiệt thân trừ mười đó ra rồi trừ luôn ba cái giới mới lấy xong thì ha trừ luôn ba giới là, là thành là 13 còn lại là năm còn lại là hai cái quan hai cái quan sát xã một quan sát hỷ là ba rồi kháng nghi môn là bốn và ứng cúng quy tiếp là năm thuộc về nhóm vô nhân luôn thì như vậy là ý thức giới mình lấy được có năm à, năm rồi pháp pháp giới thì pháp giới mình được biết là có 16 sắc tế tâm sở và niết bàn ha thì sắc sắc thì lấy hết ha pháp giới là 16 sắc tế lấy hết niết bàn lấy luôn rồi về tâm sở thì đối với những cái tâm sở hợp với những cái tâm vô nhân thì mình có được 12 tâm sở hợp với tâm vô nhân à, lấy luôn 12 tâm sở đó à, 12 tâm sở tà tha đó 12 tâm sở tà tha hợp với tâm vô nhân rồi tam sân si hợp với tam si cũng lấy luôn vậy nó cũng là vô nhân luôn ha rồi như vậy là 18 giới à, họ được à, tính ra rất rõ ràng ha cho quý vị ha rồi bây giờ tới à, tứ diệu đế tứ diệu đế khi mà mình nói ý thức giới là 120 mốt tâm trừ cho 10 ngũ song thức và trừ đi ba ý thức giới phong thầy vậy ý thức đang nói vô nhân rồi sao lại có lấy năm hai mốt nữa không ý ý con nói tổng số nếu mình nói chung ý thức giới á à đúng rồi nếu mà nói bình thường á lấy chung mốt trừ tâm là ý thức rồi trừ đi đâu có trừ gì ý thức giới đâu có trừ gì chừng nào mình nói tới vô nhân rồi mới trừ chứ không nói vô nhân trừ chứ dạ dạ trong hai mốt ý thức giới không phải nó lộn ý thức giới là mình trừ ra ý giới ra Vậy là trừ 10 ngữ xuống thức luôn rồi ngữ xuống thức là nó nó, ờ, nó không thuộc ý thức giới đó, nó thuộc về à, bên thức rồi bên năm thức sao nhãn thức nhĩ thức trừ ra rồi trừ ý giới ra luôn đó, còn lại là ý thức giới 121 trừ cho 13 dạ đúng rồi, đúng rồi. À, nha nó lộn rồi tới tứ diệu đế thì giờ trong bản nêu mình có cái tứ diệu đế bản nêu là tứ diệu đế điều đấy có khổ đế à, khổ đế khổ đế là lấy uh, tất cả các pháp hệ thế ha, cái tâm hệ thế ha, là khổ đế rồi tập đế là tâm sở tham tâm sở tham làm đâu tham rồi diệt đế à làm cho tâm sở là là, là niết bàn là diệt đế rồi đạo đế đạo đế lấy được 20 tâm đạo bên đây À, là thuộc về đạo đế à, đạo đế rồi như vậy là đối với các pháp và vô nhân mà tính theo tứ đế thì mình lấy được bao nhiêu đế rồi mời quỳnh báo về uh, xét về tứ đế thì uh, các tâm vô nhân các, các tâm vô nhân thuộc về tâm ờ, thuộc về tâm thực thế cho nên nó là chắc chắn là khổ rồi thành nó khổ, khổ đế chọn cái khổ đế là các tâm duyên nhân thì trong đó sẽ có si hợp hay tâm si 12 ờ, sở hữu ờ, sở hữu tự ta đó trừ dục ra và 28 sắc pháp đó là cái khổ đế Bây giờ sẽ và chọn cái diệt diệt diệt đế tức là nước nước bề còn cái um, bỏ cái tập đế với uh, tập đế với đạo đế bỏ tập đế với đạo đế tại vì cái um, bên uh, tập đế thì nó có nhân là tâm sở tham nó có nhân đạo đế cũng vậy không xét gì đâu giờ là chọn hai đế rồi chính hết à, xà thứ xà thứ chính xác ha thì như vậy trong tứ diệu đế có bốn đế ha khổ đế tập đế diệt đế đạo đế thì bây giờ mình tính theo tứ đế này mà hợp với các pháp vô nhân à, thì mình bên phần tâm mình lấy hết 18 tâm nhân đúng ha 18 tâm nhân rồi 12 tâm sở hợp với tâm vô nhân là đúng ha rồi sắc pháp sắc pháp cũng vô nhân luôn là thuộc về khổ đế luôn rồi tâm sẽ si hợp với tâm si nãy đấy nó cũng thuộc vô nhân luôn ha là thuộc khổ đế luôn rồi bây giờ tập đế tập đế là tâm sở tham tâm sở tham thì muốn lấy không tâm sở tham thì không lấy được ha tâm sở tham lấy nó thường là hữu nhân rồi tâm sở tham mà không lấy hoặc là bỏ cái tập đế ha không lấy ghi ghi ra tam là, là tập đế là khi không ha không không tính à, không, không lấy không lấy không tính rồi diệt đế diệt đế lấy không quý vị diệt đế lấy lấy thầy lấy lấy à, lấy ha diệt đế không phải luôn ha nếp, nếp bàn là vô nhân rồi đạo đế không phải không không lấy này không lấy tại sao không lấy có nhân mà này <laughs> hay quá xa thước đạo đế không lấy luôn ha rồi về lối với tới diệu đế mình lấy được bao nhiêu cái này lấy được hai thôi lấy được hai đế thôi đó, là đạo đế lấy được hai được chưa hiểu quý vị có mấy gì khác đóng nữa mẹ alo này thấy người mới nhiều mà là hơi căng chứ nào <laughs> đều đọc lại ờ, cái bài này lại đều đọc lại từ, từ trên xuống dưới cho bà con nắm tập chậm cho bà con nắm lại cái này dạ con xin ờ, đọc lại um, đây là các pháp vô nhân thì à, tâm có 18 tâm vô nhân tâm sở thì à, có 12 tâm sở tự tha à, trừ dục là hợp với các tâm vô nhân và tâm sở si hợp trong hai tâm si ừ, về sắc pháp thì là vô nhân à, niết bàn cũng là vô nhân à, các pháp vô nhân tính theo năm uẩn thì à, có đủ năm uẩn à, sắc ẩn thì gồm ờ, 28 sắc pháp là vô nhân thì thọ ẩn là tâm sở thọ thì hợp với tâm vô nhân về tưởng uẩn thì ờ, là tính là tâm sở tưởng hợp ừ, với các tâm vô nhân về hành uẩn thì lấy 10 tâm sở tự tha à, trừ thọ tưởng à, và dục hợp trong các tâm vô nhân và lấy tâm sở si hợp trong hai tâm si thức ẩn thì uh, à, 18 tâm vô nhân và ngoài ẩn thì à, là niết bàn thì cũng là vô nhân Để, ừ, tiếp theo là về phần uh, à, 12 xứ thì uh, um, thấy đủ 12 xứ uh, vô nhân uh, có đủ 12 xứ thì nhãn xứ uh, nhị xứ thị xứ thiệt xứ thân xứ ý xứ là và vô nhân để ý xứ thì là 18 tâm vô nhân về sắc xứ thinh xứ khí xứ vị xứ xúc xứ cũng là sắc pháp thì cũng là vô nhân pháp xứ thì gồm 16 sắc tế và niết bàn um, 12 tâm sở hợp với các tâm vô nhân và tâm sở si hợp trong hai tâm si thì cũng là vô nhân về phần 18 giới thì uh, mình lấy đủ 18 giới thì um, à, 10 giới đầu uh, gồm nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh giới, khi giới, vị giới, xúc giới là thì sắc pháp thì mình cũng là tính là vô nhân. về thứ 11 là nhãn thức giới và nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, đây là các tâm vô nhân thì um, tới thứ 16 là ý giới thì uh, gồm ba tâm là kháng ngũ môn và hai tâm tiếp thâu thì cũng là vô nhân 17 là pháp giới thì uh, pháp giới thì có 16 sắc tế là uh, niết bàn cũng là vô nhân 12 tâm sở tự tha hợp với các tâm vô nhân tâm sở si hợp với hai tâm si thì cũng là vô nhân thì à, thứ 18 là ý thức giới thì à, còn năm cái tâm vô nhân còn lại à, gồm ba tâm quan sát và kháng ý môn và tâm ứng cúng vi tiếu thì uh, 18 tâm vô nhân thì mình trừ cái mười ngũ song thức đã tính ở phía trên mà trừ ba ý giới từ từ ba tâm ấy, bằng ý giới mình đã tính rồi rồi thì còn lại năm tâm vô nhân về các ờ, pháp vô nhân tính theo tứ diệu đế thì ờ, có hai đế là vô nhân là khổ đế và diệt đế thì khổ đế thì ờ, gồm có 18 tâm vô nhân 12 tâm sở hợp với các tâm vô nhân ừ, sắc pháp là tâm sở si hợp trong hai tâm si thì tập đế mình không có tính vì không có lấy vì tập đế chính là tập sở tham thì tập sở tham là hữu hữu nhân thuộc hữu nhân về thực tế thì à, là niết bàn cho nên là vô nhân à, đạo đế thì à, mình không lấy mà thì à, là cái tâm sở không nhân đạo để con xin hết rồi xà thứ xà thứ à, học thêm cái nữa không quý vị mấy giờ rồi ha mấy giờ Việt Nam rồi ờ, ờ, <laughs> bây giờ là 9 giờ 9 giờ rồi giờ có muốn học thêm một một một câu pháp nữa không hay sao học nổi không hay <laughs> nặng nhức đầu rồi hello dạ thêm đèn nữa đi thầy thằng cái nữa ha dạ thôi từ từ đi thưa thầy Ông tư đấy. Dạ thưa thầy, con không biết một cái tại sao trừ trừ cái tâm sở dục. Sở dục dạ. nhân. trong tâm tâm sở nhân nó không có tâm sở dục. Tại có nhân đúng. Dục tâm tham. Sở dục. Trong, trong tâm dục không phải tham, dục không phải tham nha, Đức Minh nói trật chứ. Tâm sở dục là tâm sở dạ. dục chứ không phải tham đó dục nó có ba pháp là à, tham dục pháp dục và tác dục tâm sở còn ừ, tâm sở tha tâm sở tha là nằm phía dưới rồi ha tâm sở tha nằm dưới vậy là à, dục là nó có có dục nhân nó không có mặt trong tâm nó không có mặt trong tâm vô nhân thôi chứ không phải nó là hữu nhân trong cái tâm vô nhân mình học tâm tâm sở đồng sanh đó, thì tâm sở dục nó không có mặt trong đó à, là nó không có tính nó vô dạ vậy vậy là con hiểu rồi cảm ơn thầy dạ mà tại sao không tính thầy nếu đâu có nhân thì tại sao không tính trong vô nhân luôn thầy cái gì cô cô nói gì không nghe ba cái tâm sở dục đó thầy thì tâm sở dục ờ, ờ, nó không đã không có mặt rồi sao tính nhau được không có mặt nó nó, nó nghỉ hưu rồi lấy gì tính <laughs> thầy thầy cái chỗ đạo đế này ý mình nói tám cái chi pháp đó thì nó có cái hữu nhân trong đó hả thầy đạo đế là là, là, là làm gì đế là, là bác chánh đạo hả thầy đạo đế là 20 tâm sư thế này nè có bác chánh đạo đâu đúng không bác chánh đạo đầu xanh trong đó bác chánh đạo có nhân không đạo có nhân mấy chỗ mà chánh cái nào nhân đâu nói chánh đạo nào nhân rồi ờ, ờ, ờ, làm tính đấy thôi à, chánh à, chánh kiến là có có nhân nè rồi chánh tư duy là kiến tâm. là có nhân lại là gì <laughs> nhân nhân à, nhân vô si đó thầy nha dạ. là chánh kiến nhân vô si xa thứ rồi tiếp chánh uh, chánh tư duy là tâm tầm thì nó nó có nhân gì trong ta chắc cũng có <laughs> ngoài ra ở đây mình mình đang nói là vô nhân vô à. nhân như vậy thì nhưng bây giờ nói riêng cái cái cái cái, cái đạo đế này cái bác chánh đạo này cái, cái nào nhân có bao nhiêu nhân bác chánh đạo có bao nhiêu nhân bác chánh đạo thì phải có à, ba nhân vô tham vô sân vô si rồi nó nó nó mới đi qua cái phần đạo đế được đúng không thầy yeah. Dạ. rồi lãnh đứng luôn một nhân hình này vô si à ai ai mới nói gì vậy? rồi ờ, trang dương giơ tay mời trang dương bổ sung đạo đế có vô si thưa thầy có một nhân à, thưa thầy đạo đế có một nhân tại sao có một nhân cơ thầy nhân là nhân vô si thưa thầy rồi mấy kia không có nhân à Ờ, à, bác kính đạo chị lấy có nhân tránh tri kiến là chánh kiến mà thầy trời nãy trang trang dương gì đó giơ tay cũng bổ sung vậy dạ không con cũng thấy có một nhân là vô si rồi xa đã đúng xa đã đúng ha mấy chánh đạo có cái chánh kiến là nhân vô si thôi nha tâm tính nó nói tùm lum đặc lắc ha chánh tư duy là tầm tao không sẽ tầm sao nhân được đó rồi chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng là ba cái tâm sở chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng mà chỉ giờ chiều đều chỉ rồi là chánh kiến đâu chỉ lên chánh kiến là rồi tâm sở vô si à, là tâm sở trí tuệ tự quyền đó ngày đó đó à, là chánh kiến nó đồng sanh trong tâm đạo thì nó là chánh kiến ha rồi chánh tư duy tâm sở tâm tâm sở tâm đồng sanh trong tâm đạo thường chánh tư duy thì nó đâu phải là nhân đâu chánh tư duy đâu phải là nhân rồi chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng tâm sở giới phần chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng ba này là giới phần ha thì đâu có giới nhận diện đó đâu đâu phải là nhân đúng không yeah. Dạ. rồi tránh tinh tấn nằm đâu tránh tinh tấn chánh niệm là cần, là cần. Ở dưới, dưới là sở hữu cần sở hữu cần đâu nằm đó đâu đó không rồi đúng rồi cần nghĩ dục đó là tâm sẽ cần tâm sẽ cần đồng sanh trong tâm đạo thì nó bị tránh tinh tấn thì nó đâu phải nhẫn đó rồi vậy gì nữa tinh tấn là tránh niệm niệm, đâu dạ. niệm ở dưới cái tay dạ dạ à đúng rồi 25 niệm dạ. à, nằm, nằm trong ngày ngày cái gì đó cái gì đó à, đúng rồi đó dạ à, đồng sanh niệm đồng sanh trong tâm đạo thì nó đâu phải nhẫn đâu rồi tránh tránh ờ, định là tâm sở nhất hành tính này ờ, xúc thọ tưởng tư nhất hành là nằm cái đó đó cái thứ năm đó tâm sở nhất hành lao đầu sanh trong tâm đạo thì là chánh định thì nó cũng đâu phải là nhân đâu ờ, mà mình nói là chánh... mình nói là không có nhân chứ không phải mình nói không phải là nhân đó thầy không phải đang nói bác chánh đạo nè bác chánh đạo nè nó những nó có bao nhiêu nhân trong đó nó là, là là bao nhiêu nhân thì bác chánh đạo chỉ có một nhân thôi là nhân vô si thôi yeah. oh, nhân nhân nó nhân một nhân của chi thôi những cái kia nó không phải là nhân cái kia nó, nó là chi chi đạo chứ không phải là nhân được chưa dạ. tính nắm được cái này nắm được ý này không dạ thưa nhà biết à, thưa nhà biết nắm được này rồi nhưng mà khi mình nói tâm đạo á nói riêng nói về 20 tâm đạo thì có bao nhiêu nhân thì đó là khác à qua vấn đề khác à yeah. Dạ. 20 tâm đạo có bao nhiêu nhân à, thuộc tâm hữu nhân rồi thầy khó quá hả thầy <laughs> đâu ai nói tâm tâm đạo của ba nhân nhân ba nhân phải không thầy có ba nhân thế này ba nhân tâm đạo của ba nhân à, nó, nó, nó, có, nó, có, nó, có, nó, có, nó có ờ, có cái 13 ờ, tâm sở tự xa cộng với lại cái ờ, hai mươi mấy tâm sở miến hành nó 23 à. tâm sở à, tâm sở là tịnh hảo do đó nó sẽ có cái vô, tham vô sân trọng à, đầy đủ ba nhân đầy đủ tam nhân người tam nhân mới đắc đạo là tam nhân à, thì tâm siêu thế thì nó có đủ ba nhân ha à, nhưng mà nếu mà nói là bác chánh đạo riêng thì nó chỉ có một nhân thôi cái đó, cái đó, hiểu rõ ràng cái đó, nào đó đó được chưa nắm được không cái à, cái cái chỗ mà mà hai hai mươi à, tâm đạo này á, là nó luôn luôn có cái 13 tâm sở biến hành cộng với lại cái hai hai mươi ba tâm sở biến hành là cái gì 13 tâm sở biến hành là gì ở tận xa thầy biến hành dạ dạ con quên cái tên 13 tâm sở luôn luôn đi theo cộng với lại 25 tâm sở tịnh hảo nhưng mà trừ đi cái bi với hỷ đúng không thầy dạ đúng rồi à, xa thử xa thử xa Ủa hồi nước học cho tới tâm tâm xã đồng xanh gì tính làm rồi mà con con con chưa có học tới cái tâm thở này hổng ngoài con nghe rồi con đón đón theo vậy nói vậy lấy bài coi đi coi dở bài yeah. Dạ. coi lại ôn nó tâm tâm sở đồng xanh hoặc là tâm sở đồng ờ, tâm sở với tâm đồng xanh ờ, coi mới lại nắm chân đó dạ thiếu cái chân đó rồi nghe học tới đây ha học ngưng ha không học thêm ha rối ha rồi à, do hứa báo hôm nay nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sáng lo sắc đẹp an vui sức mạnh và sớm cái đi tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thể nam mô thầy á nam mô tham maya nam mô sang rồi đã biết lại cho rung xin mời cả lớp đọc lời chú nguyện sau khi học pháp do phước báo mà, con đã được học vì pháp xin nguyện đừng bao giờ bị nạn khổ đừng lâm trọng bệnh chết trong an lành đừng bao giờ bị rơi vào bốn khổ cảnh súc sanh ngạ quỷ atula nếu còn phải tái sanh nguyện con luôn được sanh làm người trời và luôn có tránh tri kiến tránh xa người tạo kiến cuối cùng nguyện cho con sớm thành tựu chánh trí chứng ngộ nước bàn trong thời gian lai ngay từ phút này sám hối phật bảo uttha kama pa na uttha man ghê na quần đề hằng và đã bằng sùn vua nút tâm mằng bút thề yo khá li tổ đồ sổ bút hồ khá má tu tầng má mằng sám hối pháp bảo thánh má khá mà bá ngã bút tá mình nghề nó quần đề hằng mình chá đuôi thằng quá rằng âm hề yo khá li tổ đồ sổ âm hồ khá má tu tầng má mằng sám hối tầng bảo sằng khác khá mà bá ngã uttamanggena vandeha sakhancha duittottama sankheyo kalito doso sankho kamato tammana hồi hướng sau khi nghe pháp Bhatida Naga Tha Gia Devata Santi Viharawa Sini Thu Thề Phá Rề Bồ Thí Phá Rề Tha Hình Tha Hình Tà Thánh Ma Đà Nề Nát pháp Hoàng Vũ Cù Chí Tà Xuất Thiền Văn Hồn Tề Tháp Viharaman đã lì Tiracha Pacha Navaka Cha Ignavo Saramika Dhanapati Upasaka Gama Cha Desa Gama Cha Itsara Sapa Nafuta Sukita Pavan Kute Chala Pucha Yedika Adasan Pavan Sanseda Sita Jata อัตตะโยคปาติกานิยานิกังธรรมาวรังปฏิจเตสเบดิทุขัสสะกังวังกุสังสังตยังอาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมทาราจะอุกาลาสังโฆโหตุสมัคโยวะอัตตายะจะอิตายะจะอัมเหรักขะตุสัทธโมสัพเพยิ Ambacha River Putin sắp và về giáp và già bắt tâm mà hí giáp bắt người thề dần kinh chi cũng sẽ nó cầm bằng cách tất bằng chứ dần nó mất cả gì mất và chả nó nó xà tí đá xề xuống đá tầng tà xà mi nổ hát tí gì sắp tà hát xà mi nổ cá tầng buồn nhát về đề phàm các hoàng chư tệ đi tàng khắp tàng chú đi tàng liền cùng nhà pha lạc bát già về chát tát há đá xà là tính đề hòa gánh tòa như người đã được sẽ đề lục hành về sẽ tàng chiều đoàn tà hà ra hề của tàng nó ngồi nhẹ ngồi cho nàng sắp về đức phàm đối nó lá chè tất xà tính đi đi đi đi đường ta ta ta ta lệ, nhà nhà được, idawatambela asawakaya wahodu anagatekale idangloba idanghodu sukita hondinya tayo idangloba ta sukita hondinya nhà ta được, sukita hondinya tayo sadhu sadhu sadhu 100%. cảm ơn thầy nhiều lắm thầy đây và cảm ơn thầy kinh yeah. Dạ. à, chúng con kính trên thầy về buổi giảng pháp hôm nay con kính chúc thầy được nhiều sức khỏe kính chúc đạo tràng được nhiều sức khỏe tu nữ nhiều cả lớp mai bye chào tất cả lớp dạ kính tri ân thầy xin chào cả lớp ạ